Ok, xin chào tất cả các em đã trở lại với kênh Di của mình Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng trở lại với ờ, một cái event mới của ờ, tháng này Đó là event 30 tháng 4 và 1 tháng 5 Và chúng ta cùng xem sơ qua thể event thì gồm có những gì và chúng ta cùng uh, ăn thử như thế nào nha nam Anh em rời không tiếc lên web nè Anh em ơi, và sau khi khải dơ thì event này thời gian bắt đầu vào 16 tháng 4 là ngày hôm qua Thì được rồi, nó có gì đặc biệt hơn không nha mọi người Túi nhiên liệu mở ra Rồi ra mấy cái này tấm áo chiến sĩ mũ quần ba lô à gọi à, trường sơn là mua điện tống kim à ok với lại gậy vận chiếc võng trường sơn đem mua điểm ok đem 50k điện tống kim này sẽ khuyên điện tống kim sẽ ra được huân chương và mấy cái um, đô tốt à, huy chương này là anh tiền vạn chứ còn cái à, huy chương anh dũng là tiền xu là 10 ca xu này anh em một ngàn cái sẽ là 10 ca xu rồi em sẽ có phần tốt ban hỏi cá nhân rồi cái này thì tiền vạn thì khải không ăn chưa ăn em tiền vạn anh được 5 tỷ à 5 tỷ kinh nghiệm à. rồi bỏ ăn bên rồi chúng ta trở đến uh, Evan uh, ờ, tiền sâu, tiền sâu mua này được 15 tỷ nha mọi người 1.000 Evan thì uh, bộ quân trang anh Dũng đây nè logo của nó đây đó thì sẽ được uh, mỗi cái 15 triệu S và cho một cái thì được uh, um, 15 tỷ sau khi anh sẽ được mảnh bung tiêu phi dân chiếu dạ mảnh rương hiệp cốt nhu tình định quốc lên màn hồng ảnh này pháo hoa đại lễ à Evan pháo hoa này là bắn bắn đạn lỗi gì vậy ô bắn đạn là làm gì đây lội lên kiện dùng để lắp súng trường AK Ủa cái này là cái lạ gì ta Không hiểu cái này ta bắn đạn này là gì trời à, Chắc là lấy 50 bắn đạn được là nước à, à hiểu, năm mươi viên đạn là nước rồi lớp anh anh trong chứa rồi sau khi uh, anh sẽ được một cái hộp mà hộp quà đặc biệt cắn ra sẽ được số phần thưởng như sau uh, số lượng bằng vàng sử dụng được 50 sử dụng là năm, làm được đóng đồ này phi phong này các kiểu Ủa cái băng đạn này thấy là lạ nha Cái hộp này mới đúng À, à, à. những cái băng đạn là 50 cái này anh kèm này Lấy kinh nghiệm này và còn cái hộp này chỉ có một hộp thôi mở ra đâm được một trong những hộp sâu bài boss vé số vòng ho cá nhân pháo phong pháo tiềm năng và kỹ năng mặt nạ miếng bánh thủy tinh tinh hồn thiết tinh hình bằng nhiều tâm kinh đại lực phi tốc còn không gì thì đổi thay đổi ở vòng sáng này mà vòng sáng siêu đẹp 200 sinh lực rồi à, ba trăm vòng ho cá nhân bằng hội tiếng tinh tiết hợp tinh rồi sau khi mở ra được ngẫu nhiên được một trong các bộ trang bị này một trang bị một món thôi nha được một món mọi người hên xui được một món trong những cái món này rồi đồ lần này ra được hên xui ăn ban luôn nè em ơi sau khi mở được cái hộp này ngẫu nhiên ờ, sau khi ờ, mở cái hộp ngẫu nhiên đó nè rồi ok đấy sau khi ăn đủ một ngàn là đủ nó ra này nè nó sẽ ngẫu nhiên ra ăn ban nữa nha nè ngựa khá cá rồi sẽ được một sau khi ghi động ngàn cái nữa thì vẫn được một set hồng ảnh và là ba bí kiếp càng khôn bạch bạch rương nhung tình nói chung là tương đối như nhau đâu em bên khá là nhiều đồ rồi cái gì học quà tại người yêu à à cái này là nguyên liệu đó ép tiếp tục cái vần tiếp theo súng trường ép súng trường à sau khi anh xuống trường thì sẽ được uh, khá đồ ít đồ rồi ok quất đại được ra ít đồ này rồi nói chung là nó không khác gì đâu mà nó tương đối giống như những mùa trước và đặc biệt hơn là nó có vòng sáng nó lạ hơn đẹp hơn một xíu thôi với lại ờ, đường kinh nghiệm như nhau à, bây giờ chúng ta cùng trở lại với mình cho anh em xem nha trước tiên thì khả sẽ đi mua năm ờ, chục cái uh, nguyên liệu thống kim năm chục k đang chục cao với cái liệu loại 50 ờ, điểm rồi. chiếc võng trường sơn này 1.000 cái rồi 50k điểm rồi đủ nguyên liệu rồi đi rồi xu bốn tám đổi xu anh Vinh lấy dòng sáng này nọ với lại lấy phi phong nữa đánh liên đấu tiếp theo bạch này nha nè bạch này sẽ đánh liên đấu trận xếp đồ của anh Tùng sẽ chuyển qua và sẽ đánh tiếp tục uh, à, 48 trận tiếp theo để tranh giành tốt ok nhiều quá sự kiện này là ở quận tư mua huy chương anh dũng <coughs> đây mình sẽ mua một ngàn cái rồi đó giờ ép nha nè kích vô ừ. ghép bồ anh dũng ok ngàn cái rồi chừng đó thôi anh em đang xem đừng quên để lại cho khám like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi bây giờ thì phải ờ, qua bên kia này cánh mình của tượng ơi quốc ơi cho xe nó của tường cánh của tượng ơi quốc ơi Ừ. cho nó một đâu đó là hủy rồi cuối hạng rồi là cánh bánh rồi nè <coughs> vui cá nhân bình đẳng một ngàn cá xem được gì đây lời hello đây Em bên này thì anh ờ, chi phí khoảng tống 10 kim nha nè 10 kim với 50k điện tống kim thì ờ, mình ờ, đánh tống kim ra là không bao nhiêu à, được đem điện tống đang cho đường môn luôn ngon pháo 30 tươi hai pháo ngon hai pháo ôi cái này là pháo kiếm đành à ok có ánh kiếm hai bộ nè sức tố bảy rồi pháo được hai cái pháo rồi Mấy người ở đây ngựa 5 Bông tiêu 2 Và mấy cái mảnh phi dân Xích thố chiếu dạ là mảnh 8 mới có giá nha mọi người Còn lại là bông tiêu 2 Tức là hám Không bình thật Anh cái này úp uh, chắc khoảng uh, ờ, 120 này mà 120 á Gần 120 luôn á Chắc là qua 120 Khẳng định là hơn 120 Anh em đang xem thì có thể đỡ lại cho video khả lại chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi gần 300 cái rồi nè vẫn chưa gì biến đổi Úp cấp cho 19 Mực nạ May mắn Tiên thổ lộ quá tướng Một bot đặc biệt Trời thì sự anh bot hiếm quá nè mà Quá hiếm bot Ô oh, được 5 điểm tiềm năng nữa ngon Kiếm cái kỹ năng nữa Cái kỹ năng là đúng bộ à đợi anh những đầu mùa nè nó đồ rất là nhiều ok về sau sâu sâu mùa anh đa số nó kiểu nó không có nhiều đồ nó còn ờ, gì đâu không bot cũng hiếm luôn đây mỗi nói bot này được hai con bot anh đẹp không anh 10 kim tương đương 700 nghìn mà thật là đẹp không rất là khó ra được vài bot luôn rồi nên chung cái cái gì là mày no. Thì hôn lộ Thì hôn lộ Quá tử, quá tử, quá trời, quá trời, quá tử luôn Quá tử, quá tử, boss Rồi, được ba con boss Quá tử này tầm chục xu một cái thôi nè Thằng Khải giao dịch quá tử này khác đây Nó khỏi chọc đường nha trong Thúy Yên này là nó đi chanh Quá tử, thủy tinh nè rồi là khả tính sơ sơ cho này ủa có nó hủy đâu đây quá tưởng là mấy bình một hai ba bốn năm sáu tám chín mười mười một rồi thủy tinh nè bóng binh nè mười một bình thì tương đương khoảng 550 xu à được 550 xu rồi nè ba con bot bot đại là 400 là cho 900 900 này 900 và cái này mỗi con 100 nữa là 700 thu được 700 xu rồi đấy mấy mặt nào là bỏ qua 70 xu à, được rồi tiền thấu lộ này 10, 15 xu bên còn gì nữa 70 xu rồi ok đó, nhiêu đó được 700 xu rồi đó Còn lại 340 cái nữa hai cái chín cá nữa trong trong rừng tí anh nhau đi thoải mái rồi mấy cái bảy sâu à mấy cái này tìm năng kỹ năng tí là tính sâu nha thôi tiếp tục quá tưởng mấy người này vứt luôn này người này không có giá trị một viên tinh thần hai viên tinh thần ok có lên đạo Tinh Hồng với thì tinh năm này cũng khó ra gơ luôn Quá tự tiếp Chúng ta quá tưởng nhiều rồi chứ Thành đôi Nè Bình đạn Ủa tin ra 50 băng đạn mà nãy giờ mới có 23 này, hơi ít này lên cấp thì tên rồi anh một vèo 120 rồi nè mà ơi tinh hồng ba chân tinh hồng được khổ rồi một ổ trống ok nè nãy được cho khoảng 900 xu rồi đúng không để tính cho anh em xem coi được gì đây 900 xu mới bình thua lộ này bình cho 20 xu này một 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 15 là 3 âm xu nữa là một K2 K2 tinh hồn tầm này 100 xu 1 2 3 K rưỡi K rưỡi đúng không? K rưỡi đúng không? K rưỡi rồi Bây giờ là ca rưỡi với lại hai bình này là trăm xu nữa là ca xấu hai bình quá tiểu nữa là ca xấu rồi được mười lăm năm có mấy chữ tình mà sao ta vẫn vương nhớ ca xấu món này nó nhiều quá vượt qua để rồi một ca sấu à, còn mấy cái bộ tiềm năng thì à, tầm này cứ một bộ mới chắc khoảng một kim nữa nay được bộ rưỡi đựng kim rưỡi nữa là ba k mốt cho ba k mốt đi cho ba k mốt đi rồi cái đây là ba k mốt nha nè tiềm năng tiềm năng này đó đó con này phải cho ngày mươi này phải cho ngày mươi à, nút tại vì đường môn tầm này chưa chưa cần lắm khi nào cần phải sẽ mua sau cầm cái 10 trước thu được ba trăm 301 rồi thu được ba trăm 301 rồi mười cái cuối rồi gì đây chùa không là ba bí kiếp này mời buộc gồm gồm không là ba bí kiếp để rồi cho tính à, tính ra thu được 3k1 rồi nha tiếp tục coi được gì đây 3k1 3k1 rồi cá nhân được 500 cá nhân bán khoảng được 500 xu 3k6 vui càng khôn là khoảng 2 kim càng khôn trong này còn 2 kim nữa nè à, khoảng 5k6 5k6 đi khá cả đừng cả khá cả này 5k6 vui chọn không bình chán được 5 k xấu, rồi chọn nguyên luôn rồi tính ra 5 k xấu, ok giờ còn uh, 27 27 băng đạn à. Đúng lần này ít băng đạn như ta. anh băng đạn nhanh nha anh em. Băng đạn thường thường là ăn 50 cái ấy. Lần này à, mình ăn không có là bay với kiếp có là bay bí kiếp được vài ca nữa rồi không là bay với kiếp thế chuyện giới mới đâu chứ càng khôn xong tiệt ok hai cấp kỹ năng à, khui này khui uh, băng đạn này Ô, không phải cái mua này không có 50 cái kia ta à đây đây lộn 50 cái hộp quà này gắn này kiếm phi phong rồi đó là băng đạn để đi, ép cái kia nè mà một thị tinh này ok một phá tiềm năng nữa ngon cho nghe mi luôn hợp lý nó nung lên nhớ là cái này là pháo kỹ năng tiếp ngon một pháo tiềm năng lại pháo nữa tiềm năng nữa. ôi nghe mi đủ bộ rồi cho nghe mi luôn nhanh em ôi hàng về hàng về đó chủ yếu kiếm cái này nè mấy ngày ba ngày ôi trời ơi rồi ba kim cũng được anh em à đó tám k sáu cái này ba kim nữa đây 5 k 6 nhá 5 k 6 cái này ba kim nữa là 8 k 6 đó ngon lành cành đào có đánh thông kim có đánh liền đấu vui vui ngon quá tiếp tục bắt rút vui chọn mọi người rất tốt đi phong đi phong đi phong đó vào cùi thì ai chà thêm các phong nữa ôi cái này 7 ngày luôn nè ngon 7 ngày ngon là cần đào ui thêm cá nữa cái này ba ngày <laughs> ngon ấy xa khá là nhiều ok anh em ơi hôm nay mình mình đủ chi tiêu rồi đủ chi tiêu rồi cắt cắt cắt cắt cắt cái hộp này đó bữa nào mở tiếp nha anh ngon đủ chi tiêu rồi dư sức dư sức rồi rồi ok bây giờ giao dịch hai cái này cho nghe mươi nữa cho nghe mươi kháng cả 10 rồi anh em ơi ngon quá ngon quá nói chung là 8 k xấu rồi cái vòng này 7 ngày cũng đựng kim 9k6 Cái này 3 ngày được 5 kim sâu đây Cái này một khoảng kim rưỡi năm 7 ngày một kim rưỡi đó Là khoảng 10k 8k6 cái này 10, uh, k rưỡi nữa 10 k mốt Cái này 500 nữa Ok ngon thêm đường bò này nữa Nói chung là thu được hơn 12 kim anh em ơi Lời được uh, khoảng 2 kim Nói chung lời vẫn cho ạc xài luôn không có bán nha mọi người khá chủ yếu là anh Evan đỡ kiếm kiếm đồ cho ạc xài cho nên mà khá đi hai ạc đó Một ạc 20 thì đỡ sói còn ạc đường môn đã tống kim á Nên là một lúc đầu tư hai ạc đó nè Rồi ok là tương đối là con Ngemi đủ hai bộ pháo luôn rồi có thêm phi phòng cái năng phi phòng kháng cảm mùi nữa kháng cảm mùi uh, 7 ngày nữa quá đẹp rồi ok quá chất luôn rồi Ngemi đủ tuyệt đối luôn Ngemi không thiếu gì luôn quá ngon rồi đi ép phi phòng nhân Ngemi nè Rồi, anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho Khá một like chia sẻ ủng hộ cho nha anh em ơi. Và lần này anh Vinh này thực sự là lời không lỗ đâu anh em ơi. Khá còn hai trăm mấy chục à, một chục phút nữa là hết cái căn khôn khai cán sâu nha nè. Đó. Trời ơi. Quá ngon lành cành đào luôn. Quá tuyệt vời. Rồi, anh em à, đang xem video đừng quên đỡ lại cho video anh Vinh 30 tháng 4 một tháng năm này một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và sau khi à, up Evan xong thì uh, lên được mấy chục điểm tiềm năng nữa. hai chục điểm tiềm năng kỹ năng thì dư rồi kỹ năng mày dư nữa mày không nói luôn dư điểm quá trời rồi rồi tăng tăng thêm ít mới lên ờ, ba nghìn tư thôi đó, đó rồi tăng thêm thông pháp lên đam mình lại thả thích đam nè đúng rồi ok rồi đỡ lên phi phòng bao nhiêu đây lên phi phòng mình cái phong kỹ năng này cho nó chất luôn nè không có ngại cái này là mình tìm mà nè mà con này nó tấm kim là nó sướng đó hàng về lực tay 8 cân 5 7 cân 1 quá đẹp luôn đó ok luôn rồi tống kim thôi nè còn cái này thì chắc là vứt cho này trong bang thôi rồi cái kiểu 50 mươi đẹp quá rồi, anh em xem video đừng quên cho một like hộ cho nha năm đó rồi, rồi giờ ấn uh, ờ, vật kháng cạnh năm này rồi kháng cạnh năm đó kháng được nhiều đó thôi nè mà trang sức thì khả năng mang trang sức sinh lực đó nên không có kháng cả đâu ok kháng đánh trong kia mà chỉ 80 chậm 80 chót thôi chứ đồ đạn cũng không được uh, ok lắm tầm này đồ này vẫn tốt nè đánh trong kia vẫn chắc vẫn tốt hàng ngày nè đó 80 chót 80 chậm ừ. cái hiệp cốt rồi rồi bye bye mọi người nha Chúc anh em xem video vui vẻ và đừng quên Khải up video vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày Cũng như là tối Khải livestream trực tiếp vào lúc 7 giờ 30 phút tối nha nam. Ok bye bye mọi người